Bạn cảm thấy sau khi phải đối mặt với các câu hỏi, có người yêu chưa? Bao giờ thì cưới? Có lẽ đều cảm thấy chán nản và khó chịu phải không nào? Nhưng từng đó đã nhầm nhò gì? Những người này vì không có người yêu còn bị đuổi giết tàn bạo. Nghe đã thấy rất kỳ cục phải không? Nào hãy cùng mình đón xem nhé. Bộ phim xây dựng một thế giới khi mà những người cô độc là tội phạm. Ngay sau khi bị phát hiện là không có nửa kia, họ sẽ bị đưa vào một khách sạn tập trung. Và trong 45 ngày nếu không tìm được người thương, thì họ sẽ bị biến thành một loài động vật mà bản thân lựa chọn. Nam chính David bị đưa đến khách sạn tập trung sau khi chia tay người vợ của mình anh không khóc hay suy nghĩ như những người bình thường khác, anh đến khách sạn cùng với anh trai của mình, người đã biến thành một con chó do thất bại trong hành trình tìm kiếm tình yêu. Thế giới này đặt ra những luật lệ hà khắc khó hiểu, nếu đã tìm được người tình trong khách sạn thì hai người phải có ít nhất một điểm chung. Họ sẽ phải thử thách ở chung phòng trong vòng 2 tuần và ở cùng nhau trên du thuyền thêm 15 ngày nữa. Nếu vượt qua họ sẽ được cấp chứng chỉ và tiếp tục cuộc sống bình thường. Những người đến khách sạn sẽ phải lựa chọn xu hướng tình dục của bản thân, điều này nhằm để đảm bảo việc vận hành của khách sạn. Họ còn bị tịch thu toàn bộ tư trang cá nhân, những vật dụng cần thiết đều sẽ được khách sạn cung cấp. Nơi đây cũng đang cố đơn giản hóa mọi thứ, để cho người ta chỉ có thể tập trung vào tìm kiếm tình yêu. Đến việc lựa chọn cỡ giày cũng không có cỡ ở giữa như 44.5 mà chỉ có cỡ chẵn, và nếu muốn cắt tóc thì phải đặt lịch từ trước. Mỗi người đến đây còn được trang bị thêm một khẩu súng gây mê cho cuộc đi săn những người cô độc, mỗi mạng người được cộng thêm một ngày cho hành trình tìm kiếm tình yêu. Khi bị quản lý khách sạn hỏi nếu thất bại anh sẽ lựa chọn trở thành con gì, David nói muốn trở thành tôm hùm vì tôm hùm có thể sống hơn 100 năm và ngoài ra anh ta cũng thích biển nữa. David còn bị khóa một cánh tay của mình, vì họ muốn nhắc mọi người tầm quan trọng của việc tìm kiếm nửa còn lại, sống đơn độc giống như sống mà chỉ có một tay. Bữa sáng đầu tiên ở khách sạn, David bắt đầu quan sát, trước mắt là một người phụ nữ bị chảy máu cam và một người phụ nữ thích ăn bánh quy. Vào khách sạn cùng ngày với David là John, anh ta vừa mất vợ 6 ngày trước, cái chân khập khiễng kia là kết quả của một lần nỗ lực tìm kiếm mẹ, người đã bị biến hình giữa một bầy sói. Và tối ngày thứ hai, khách sạn tổ chức một bữa tiệc riêng để mọi người có thể làm quen lẫn nhau. David không muốn biến thành động vật nên anh đã nhanh chóng xác định mục tiêu, chính là cô gái chảy máu cam anh nhìn thấy lúc sáng. Rất nhanh sau đó, hai người bạn mới của David là John và Robert cũng đã nhắm được đối tượng riêng cho mình. Chỉ qua một cuộc nói chuyện ngắn nhưng dường như David nhận ra, anh và cô gái chảy máu cam kia không có điểm chung và không thể đến với nhau được. Ngay sau khi bữa tiệc kết thúc là cuộc đi săn người cô độc, một cơ hội để gia tăng số ngày sống trong cô đơn trước khi bị biến thành động vật, một thế giới thật đáng sợ, những người không muốn sống cô độc đi săn, còn những người theo chủ nghĩa độc thân cũng phải giành giật sự sống cho bản thân. Người phụ nữ vô cảm này đang nắm giữ kỷ lục săn được 192 người cô độc và cô sở hữu một chuỗi ngày dài để có thể tìm kiếm tình yêu, trong khi số ngày còn lại của David không hề tăng lên mà cứ giảm dần đi. Khách sạn này còn luôn tổ chức những buổi biểu diễn để tuyên truyền đến mọi người tác hại của cuộc sống độc thân và đó là nguyên nhân họ phải tìm kiếm nửa hạnh phúc còn lại. Và còn không quên cho những cư dân ở khách sạn những bài tập tình dục ngắn, giúp họ kích thích tâm lý và tiếp thêm động lực tìm kiếm tình yêu. Ngày hôm sau khi ở hồ bơi, David bắt gặp John và cô gái chảy máu cam đang trò chuyện rất thân mật, anh đã thấy John tự đập đầu của mình vào hồ bơi, và David biết John đang cố gắng tìm một điểm chung với cô gái kia. Tôi đến John sang phòng David tâm sự, anh hỏi David, giữa việc phải biến thành động vật bị con người lớn hơn ăn thịt và việc chảy máu cam hết lần này đến lần khác, cái nào tệ hơn, bị biến thành động vật và bị con người ăn thịt. Đúng vậy John chỉ muốn chắc rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Cứ như vậy John và cô gái kia bắt đầu thời gian thử thách sống cùng nhau. Họ sẽ được hỗ trợ để vượt qua khoảng thời gian này nếu xảy ra mâu thuẫn, bằng việc được chăm sóc cho những đứa trẻ. Họ tin rằng những đứa trẻ là một giải pháp tâm lý để giải quyết mâu thuẫn. Đến đây David cũng đã nhận ra để có thể trở về thành phố, anh cũng phải chủ động hơn nữa thay vì ngồi yên chờ đợi. Tuy nhiên tự làm hại bản thân mình thì không đủ bản lĩnh, nên David đã chọn một mục tiêu đơn giản hơn, đó chính là người phụ nữ vô tình kia. Và kể từ đó anh bắt đầu giả bộ sống một cách vô cảm. Khi nhìn thấy một cô gái với thương tích đầy mình đang gào khóc thảm thiết, David bước tới chỗ cô gái vô tình kia gây ấn tượng. Tôi mong là cô ấy chết ngay, nhưng nghĩ lại tôi mong cô ta sẽ phải chịu đựng một chút trước khi chết. Cách của David quả nhiên có hiệu quả, Ngày hôm sau cô gái vô tình kia hẹn David đi ngâm mình, cả hai cũng không nói với nhau câu gì. Cô gái kia đang ăn trái cây thì ngay lập tức bị nghẹn và ngất đi. David thấy vậy cũng không đoái hòa gì, hóa ra đó chỉ là một bài thử để cô ta kiểm chứng David. Kết quả là cả hai đã trở thành một cặp, cuộc sống chung của cả hai diễn ra khá êm đẹp, bọn họ đã cùng mây mơ với nhau, rồi sáng hôm sau cả hai lại cùng đi dạo. Cho đến một hôm, cô gái kia đã giết chết con chó, đồng thời cũng chính là người anh của David. Anh đã không chịu được nữa, anh vào nhà tắm đau đớn đến phát khóc, nhưng điều này đã bị cô ta phát hiện ra, cô ta liền sách anh đến gặp quản lý khách sạn. Để tránh khỏi bị trừng phạt, David đã vùng lên và bỏ chạy. Cô gái phục vụ khách sạn cũng là một người muốn bỏ trốn khỏi nơi kinh tởm này, nên đã tự nguyện muốn giúp đỡ David. Anh đã thành công bắn thuốc gây mê vào cô gái vô tình. Để trả thù, anh quyết định quảng cô ta vào phòng biến đổi và biến cô ta thành động vật. Sau đó David quyết định bỏ trốn khỏi khách sạn, một lần và mãi mãi. Ở nơi rừng sâu hoang dã là nơi sinh sống của những kẻ độc thân, thủ lĩnh của họ là một cô gái trẻ. David đang không trốn dung thân nên đã quyết định gia nhập. Ở đây không có những quy tắc kỳ quặc như ở khách sạn, nhưng họ có những quy định riêng, bất kỳ hành động tán tỉnh nào sẽ bị trừng phạt. Anh da đen bị khóa mõng kia là ví dụ điển hình. Những người ở đây còn không được giúp đỡ lẫn nhau, họ được rèn luyện sống độc lập tuyệt đối để chống lại những cuộc đi săn của những người sống trong khách sạn. Thậm chí họ còn được tự đào mồ chôn cho mình trước. Hôm đó khách sạn lại phái thợ săn đi bắt người. Thật không may David bị phát hiện bởi anh bạn Robert khi xưa. Ngay lúc này một cô gái thầm thương David xuất hiện, đâm một nhát dao vào chân tên thợ săn. Có qua có lại mới toại lòng nhau, David đã bắt cho cô gái những con thỏ để trả ơn. Kể từ sau lần đó David và cô gái ấy dường như đã có tình cảm với nhau. Trong một lần trở lại thành phố, David còn biết được cô gái cũng cận thị giống mình. Nếu có cơ hội trở lại khách sạn đăng ký thành tình nhân, thì họ sẽ có cơ hội trở về thành phố rồi. Có một sự thật là, cô gái phục vụ khách sạn đã giúp David là nội gián của phe độc thân. Cô đến gặp thủ lĩnh để đưa chìa khóa những phòng đôi ở khách sạn, để trả thù những kẻ đi săn. Những người độc thân này đang lên kế hoạch để chia rẽ các cặp đôi. Đầu tiên là cặp đôi quản lý khách sạn, những người đều có giọng nói hay. Dù có thể thốt yêu nhau đến mấy, nhưng khi lựa chọn một trong hai được sống, ông chủ khách sạn vẫn lựa chọn chĩa súng vào vợ mình. David được giao xử lý chôn và cô gái chảy máu cam, anh ta nói rằng máu cam của chôn là do tự mình đập đầu mới có, tin rằng điều này sẽ khiến bọn họ chia tay nhau. Không ngờ cô gái lại cho David một cái tát, thực ra cô đã biết chuyện đó từ lâu, đối với cô điểm chung có hay không cũng không phải vấn đề, mà nghĩ cách để tồn tại trong xã hội này mới là quan trọng. Càng chứng kiến những sự dối trá này, David càng thêm quyết tâm dẫn cô gái cận thị đi thật xa khỏi nơi này. Để thuận tiện cho kế hoạch bỏ trốn, cả hai đã phát triển một loại mật mã đặc biệt, thứ sẽ giúp họ giao tiếp trước mặt người khác mà không bị phát hiện. Thủ lĩnh phe độc thân dù có lạnh lùng đến mấy, thì cô cũng vẫn còn tình cảm với người thân trong gia đình. Cô thường dẫn David và cô gái cận thị để giả làm đồng nghiệp cùng về thăm gia đình. Những lần như này lại làm tình cảm của David và cô gái thêm sâu đậm, thân đến nỗi ai nhìn cũng phải thấy khó chịu. Nhưng không ngờ được rằng, cặp đôi này lại còn ngang nhiên hôn nhau trước mặt vị thủ lĩnh. Tuy nhiên cô ấy lại không tuyên bố chuyện này ra ngoài. Cô lấy cớ dẫn cô gái cận thị vào thành phố để chữa trị, nhưng thực ra là để làm mù đôi mắt của cô. Sau khi biết mình chính thức bị mù thật, cô lập tức cầm dao lên muốn trả thù, nhưng người thủ lĩnh này quá cao tay, cô kéo người trợ lý ra đỡ còn mình thì giả bộ như đã chết. Sau đó cô gái tìm đến chỗ David nói mình đã bị mù rồi và họ không còn điểm chung nữa, nhưng David không hề từ bỏ và anh hứa sẽ tìm cách, dù họ đã cố gắng nhiều ngày và thử rất nhiều hướng khác nhau, nhưng vẫn không thể tìm được bất kỳ một điểm chung nào cả. Quá đau buồn vì có thể phải đánh mất người phụ nữ mà anh đã tìm kiếm rất lâu, David đã tìm đến thủ lĩnh để trả thù. Anh chàng ra tay đánh ngất vị thủ lĩnh, rồi vứt xuống nấm mồ đã đào sẵn bỏ mặc cô ta tự sinh tự diệt, sau đó David dẫn cô gái mù bỏ trốn vào thành phố, họ đưa nhau đến một nhà hàng. David hỏi mượn nhân viên phục vụ một bộ dao dĩa, anh cầm con dao vào nhà vệ sinh nhắm vào mắt mình, anh định sẽ làm mù mắt mình. Để cả hai được hạnh phúc, có lẽ anh sẽ phải hy sinh, nhưng trong anh vẫn có chút lưỡng lự. Cô gái mù thì vẫn đang chờ đợi David ở bên ngoài, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn thử đoán xem David sẽ chọc mù đôi mắt của mình và tiếp tục sống hạnh phúc với cô gái mù, hay anh sẽ bỏ mặc cô gái mù chờ đợi ngoài kia. Bộ phim xây dựng một thế giới xã hội không có thật, tuy nhiên nó lại phản ánh chân thực nhân cách con người sống trong xã hội hiện tại. David và cô gái mù đại diện cho tình yêu chân thành, thủ lĩnh phe độc thân đại diện cho những kẻ máu lạnh, nhưng vẫn luôn giữ chữ hiếu, còn các cặp đôi trong khách sạn là hiện thân cho những tình yêu dối trá vụ lợi lẫn nhau. Suy nghĩ của các bạn thế nào về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến cho mình biết thêm nhé.